mùa xuân nàng ơi đêm trương căn này không cùng ta nơi nhạc sưng lành mưa cành hạp ta quay hoa ná mà ban đang nằm kèo nửa lăng hãy tăng cầm ngót rèn trăng trương nạp lộc lương hãy mang cũng nương nương đường về quê chúng em xa vời con người non chín sông

người chim lượn hót líu loi lên thang áo bay ngựa cần vi lan trầm căng rủ vơ chúng năm của đi ơi hoa